chị sau khi mà các chị đưa cái câu hỏi lên rồi thì mình sẽ quay về cái vị trí mà danh sách câu hỏi kiểm tra câu hỏi của mình đã được đưa vào hệ thống thành công chưa ở đây ạ à. đó tất cả các chị đã đưa câu hỏi vào thành công à à à rồi rồi Rồi, các chị đã thấy cái giao diện chưa ạ à, sau khi mà các chị mà đưa câu hỏi vào trong hệ thống rồi thì à, các chị sẽ chọn danh sách câu hỏi để mình xem lại những cái câu hỏi của mình đã đưa được vào hệ thống thành công hết chưa rồi tiếp đến là sẽ chọn dùm em là cái ngân hàng đề thi trong ngân hàng đề thi này bắt đầu mình sẽ chọn là đề thi gốc rồi mình sẽ chọn ở đây là cái chữ chức năng là tác vụ ngay cái góc phải màn hình ở đây chọn tạo đề thi gốc từ kho câu hỏi đề cố định này ở đây là các chị sẽ chọn dùm em là đơn vị là trường của mình nè ví dụ như toán ờ, lớp 1 hay lớp 2 gì đó rồi giữa kỳ 1 rồi ở đây là phần tiền tố gì đó mình có thể là đặt một số lượng câu hỏi ở đây là chỉ có thể là cho 10 câu 20 câu 30 câu thì tùy chị thôi đó rồi ở đây em có thể là em lấy là 20 câu chẳng hạn 20 câu nha rồi khối học là ở đây em đang tạo cho khối 2 môn uh, toán rồi trạng thái duyệt lưu ý là duyệt dùm em thì cái đề của mình mới được học sinh mới thấy rồi đề hoán vị đề hoán vị ở đây thí dụ như là tất cả những cái câu hỏi của chị đưa ra thì cái vị trí đáp án ở đây à, vị trí câu hỏi nó sẽ xáo trộn lên chứ nó không ở nằm ở một vị trí cố định đó em sẽ đưa ra hai đề rồi độ dài mã thì ở đây hệ thống sẽ cho tự động tăng và độ dài chỉ số bắt đầu sẽ là một rồi qua đây em sẽ bắt đầu chọn cái thư mục thì giống như vừa rồi em có chia sẻ nếu như rất là nhiều cô có chia sẻ nè đó chị thấy không nếu mà không đặt tên thì mình sẽ rất là nhầm tưởng nghĩa là mình sẽ lấy lộn cái ngân hàng câu hỏi của người khác nếu mà không đặt tên đó thì sau khi mà các chị đặt tên rồi á thì mình sẽ chọn cái ngân hàng câu hỏi mà mình tạo rồi khối học hồi nãy em cắt tạo của khối 1 á ở đây là chờ em tí nha em coi lại cái này nãy là do em tạo á, là tạo câu câu hỏi của khối 1 mình tạo câu hỏi của khối mấy á, thì mình sẽ vào đúng cái khối á, thì câu hỏi nó mới lên nha các thầy cô lưu ý giùm em là dạy khối nào thì tạo câu hỏi thì nó mới ra đúng cái câu hỏi của mình tạo rồi sau đó em sẽ chọn tất cả thì hệ thống sẽ lấy cho em à, nội dung câu hỏi ở đây là đó, tất cả câu hỏi ở đây thì em sẽ chỉnh ở đây là đề của em hiện thời chỉ có 15 câu thôi thì em chỉ lấy 15 câu đó, để cho nó khớp với nội dung đề thi rồi sau đó em mới lưu lại cái đề thi này à, mã đề thi đã tồn tại trên hệ thống là tự vì có nhiều cô sẽ đặt cái tên mã đề thi nó giống nhau á thì ở đây thì em có thể copy cái tên tiêu đề đặt là cái tên mã đề thi của em luôn để cho nó không bị trùng với ai rồi lưu đề thi Đó, em đã tạo ra đề thi gốc đây là đề thi gốc và hai cái đề thi hán vị ở đây em đã tạo thành công rồi sau khi mà tạo đề thi thành công rồi á thì em sẽ vào quản lý thi V2 tổ chức thi danh mục cuộc thi trong một cuộc thi thì các thầy cô sẽ không cần chọn nữa nha mà nhà trường sẽ à, tạo duy nhất ở đây là nhà trường sẽ tạo ạ ví dụ như cô thanh sẽ chọn luôn giùm em là trong một cuộc thi của nhà trường ạ thi giữa kỳ 2 à xin lỗi giữa kỳ 1 năm học 2021 2022 rồi chọn trường tiểu học rồi tạo mới còn các cô mà cho học sinh của lớp mình thi á thì các cô cũng vậy sẽ đặt ở đây là cô trần thị thanh là được rồi đó tại vì danh mục thi là để biết là danh mục thi của cô nào mình không cần để như thế này thì nó rất là nhiều ạ à. đó mình chỉ cần chỉnh như thế này thôi là để tên của cô là biết là cái cuộc thi này là do cô tổ chức đó, còn cuộc thi là nhà trường đang tổ chức tiếp đến sau khi tạo cái danh mục cuộc thi rồi đó. thì cô sẽ tạo danh sách cuộc thi thì bây giờ mình sẽ tạo ví dụ như cuộc thi giữa học kỳ 1 của mình à, thi giữa kỳ 1 của khối 1 đi đó. thì thời gian tổ chức thi ở đây mình sẽ tổ chức diễn ra trong thời gian bao nhiêu ngày thì quý thầy cô sẽ chọn dùm em ở đây nếu như mà uh, các cô cùng thí dụ như toàn trường mình á, cùng tổ chức á, các môn thì có thể là thí dụ như khối 1 đi tổ chức ở môn ở đây thì các cô sẽ chọn nếu mà mình có giới hạn thời gian á thì mình đặt ra còn ở đây không có một cái quy định thời gian nào hết thì các cô không cần đặt thời gian còn nếu mà có giới hạn thời gian thì các cô sẽ ừ, cho cái khung thời gian của mình là thi trong khoảng à, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu dùm em rồi đơn vị rồi ở đây là cái nội dung dặn dò học sinh nếu có à, quý thầy cô có những cái hình ảnh nào thì quý thầy cô có thể là đưa vào cái ảnh đại diện để cho cuộc thi của mình á nhìn vô cho bắt mắt rồi thêm vòng thi đối với vòng thi ở đây thì các thầy cô có thể là ghi là kiểm tra giữa kỳ tiếng Việt à, em xin lỗi em đang tạo toán ha toán một rồi em lưu cấu hình tương tự như vậy em có thể ở đây là thêm cái vòng thi của em là kiểm tra giữa kỳ môn tiếng Việt 1 rồi em sẽ lưu lại tiếp và đối với mỗi cái cấu hình vòng thi này em sẽ chọn cái cấu hình và đây là một cái cấu hình của cuộc thi thì quý thầy cô sẽ lưu ý dùm em cái mã của vòng thi thì quý thầy cô không thay đổi để khi mà mình à, đồng bộ dữ liệu sang VNEDU á thì mình sẽ sử dụng mã vòng thi để mình đồng bộ điểm trạng thái là đang hoạt động điểm đạt cho cái bài kiểm tra này ít nhất là 5 rồi những cái câu hỏi này thì quý thầy cô có thể là tùy chỉnh điểm mà quý thầy cô mong muốn và những cái tính năng ở đây là những cái tính năng là ờ, chỉ được phép trên một thi trên một thiết bị á hoặc là yêu cầu tham gia gọi video hoặc là bật camera trong quá trình thi thì nhà trường mình sẽ cân nhắc trước khi mà sử dụng tất cả những cái tính ứng dụng thông minh này tại vì đối với một số học sinh á trong quá trình sử dụng thì đường truyền mạng của nhà học sinh không đảm bảo nên đâm ra những cái ứng dụng thông minh này sẽ rất là bị hạn chế khi mà tham gia cuộc thi dẫn đến học sinh sẽ không tham gia được đó, nên quý thầy cô sẽ cân nhắc giùm em cái tính năng đó điều kiện tham gia vòng thi quý thầy cô sẽ chọn phải nằm trong danh sách thí sinh thi thì học sinh của khối 1 sẽ vào đúng trong cái cuộc thi này thì mới thi được rồi số lần làm bài kiểm tra tối đa là được mấy lần thì quý thầy cô có thể là à, chỉ cho phép là một lần hoặc là chỉ cho phép à, làm tối đa bao nhiêu lần thì quý thầy cô điền con số vào đây dùm em ở đây thì em sẽ đặt là số 0 ha để cho các thầy cô có thể ờ, làm thoải mái rồi buộc điền đáp án thì hệ thống luôn luôn mặc định ở chế độ là có bắt buộc để tránh trường hợp học sinh đang làm bài thi á các bé vội vàng bấm chữ nộp bài thi thì hệ thống Ờ, sẽ nhắc nhở học sinh là bạn chưa điền đáp án câu nào câu nào sẽ cho học sinh thấy được rồi ở đây thì em sẽ chọn chế độ không bắt buộc để tí nữa các thầy cô sẽ test thử cái ờ, đề thi này rồi tiếp đến là phương pháp đảo câu hỏi và đảo phương án thì đối với những cái câu trạng câu hỏi mà ờ, câu hỏi dẫn câu hỏi chùm á thì quý thầy cô sẽ hạn chế không đặt dạng này mình chỉ chọn là đảo phương án thôi ví dụ như đáp án a b c d nếu như đáp án a b c d của mình á mà chọn là đáp án a b c mà mình sẽ có một cái câu d á là đáp án a và đáp án c là đúng á thì quý thầy cô hạn chế không sử dụng chức năng là phương pháp đảo phương án này dùm em tại vì khi mà đảo phương án như vậy thì lúc học sinh làm bài á, là những cái đáp án a b c d hoặc là những cái đáp án là cả a và b là đều đúng á thì nó sẽ nằm thay đổi vị trí khiến cho học sinh có thể là không thể mà nhận biết được rồi kết quả thi ở đây là mình sẽ cho chức năng là hiển thị để học sinh biết được là học sinh có làm được bài hay không là mình sẽ không cho phép xem đáp án nha quý thầy cô xong không cho xem đáp án rồi cái chế độ full riêng ở đây thì học sinh còn nhỏ nên chưa biết các thao tác này đâu quý thầy cô sẽ bỏ qua dùm em thì những cái tính năng thông minh này á thì hệ thống đã đáp ứng là giám sát thi một cách hiệu quả cho tất cả những cái trường hợp như học sinh khối cấp 2, cấp 3 hoặc là đối với đại học. Thì tuy nhiên thì đối với các em học sinh ở đây thì quý thầy cô sẽ thấy được á là mình hạn chế, mình không nên sử dụng những tính năng thông minh này để giúp em học sinh làm bài được tốt hơn. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ lưu cấu hình của cuộc thi này. À, sau khi mà lưu cấu hình vòng thi rồi thì quý thầy cô sẽ qua phần thứ hai đó là cấu hình đề thi thì tại đây quý thầy cô sẽ chọn cái đề thi gốc mà em vừa tạo ở đây đó. quý thầy cô tạo đề thi nào thì mình sẽ tạo chọn đúng cái đề thi đó nha à, em sẽ chọn cái đề thi mà em vừa tạo sau khi em tạo xong em sẽ qua bên danh sách đề thi đó, em sẽ thấy ở trong trường hợp ở đây là nếu như mà em xóa xóa cái đề thi của em ạ thì ờ, ở đây là do đã chọn rồi thì nó không cho xóa nữa rồi qua cái phần thí sinh qua phần thí sinh thì, thì quý thầy cô sẽ bắt đầu là chọn thêm thí sinh chọn thêm thí sinh từ danh sách người dùng à, tại đây quý thầy cô sẽ chọn giùm em là theo năm học theo khối rồi chọn lớp à, quý thầy cô sẽ kiểm tra lại dùm em một lần nữa là học sinh của cái khối này lớp 3 và lớp 1 mà phải đây ạ, lớp 11 ở đây là có 37 học sinh đúng hay chưa? Nếu đúng á thì quý thầy cô sẽ chọn tất cả. Rồi, mình sẽ thêm thí sinh vào trong cái vòng thi này. Thì những học sinh nào mà được thêm vào vòng thi thì mới thêm được. À, sau khi thêm học sinh vào rồi thì quý thầy cô sẽ thấy là danh sách của khối lớp 11 á, ở đây là trống trống có nghĩa là học sinh đã được đưa vào cuộc thi đó, quý thầy cô nhìn thấy bên dưới đây ạ à. học sinh đã được đưa vào cuộc thi đây rồi là 37 em thì tương tự như vậy cho các lớp còn lại ví dụ giống như là lớp 12 đó, thì ở đây quý thầy cô sẽ chịu khó giùm em là mình giám sát số lượng học sinh của từng lớp á, để không có bị sai sót xảy ra đó. rồi bây giờ em sẽ bắt đầu làm xin phép là thử cái vòng thi này quý thầy cô sẽ thấy là trong đây sẽ có là phân cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi. Thì những thầy cô nào được coi thi thì nhà trường sẽ phân vào trong cái cuộc thi này. Thì ừ, các thầy cô đó mới có thể là kiểm soát được cuộc thi, mới xem được học sinh đang làm bài thi. Thì à, bây giờ em à, xin phép là chỉnh lại cái cấu hình vòng thi với cái chức năng là không cần mã vòng thi để cho tất cả các thầy cô có thể tham gia vào à, làm thử cái bài kiểm tra mà em vừa tạo đó. thì ờ, thật ra cái quá trình mà tạo cái bài thì nó hơi phức tạp nhưng mà đến khi mà làm bài kiểm tra ở đây á thì nó rất là nhanh chóng rồi bây giờ sau khi mà tạo xong cái bài kiểm tra rồi thì quý thầy cô sẽ chọn dùm em ở bên góc phải màn hình của mình á quý thầy cô sẽ chọn ngay cả tại dòng tên bấm vào chữ trang chủ tại đây quý thầy cô sẽ bấm vào cái chữ cuộc thi sẽ thấy ở đây là thi giữa kỳ của khối 1 đấy ạ rồi tham gia vòng thi chọn làm bài rồi bắt đầu quý thầy cô sẽ chọn đáp án rồi chọn hết các đáp án nha ở đây những cái đây là đáp án là có nhiều lựa chọn Đó tất cả các dạng ở đây đó quý thầy cô sẽ điền à, vào dùm em nha rồi sau khi mà làm bài xong rồi á thì quý thầy cô sẽ thấy một cái lưu lưu ý là thời gian được tính khi bạn bắt đầu làm bài thi hết thời gian quy định hệ thống sẽ tự nộp bài thi của bạn có nghĩa đây là chỉ 15 phút ví dụ như bây giờ khoảng tầm 10 phút nữa mà quý thầy cô vào làm á thì ở đây là cái mình chỉ còn lại được có 4 phút thôi đó nên quý thầy cô sẽ lưu ý giùm em nếu như mà cái bài thi này có cài đặt cái thời gian còn nếu mà không đặt cài đặt thời gian thì quý thầy cô sẽ không phải lo mà bài thi này chỉ được làm trong 15 phút giống như thầy cô đang cho cái đường link học sinh làm bài á rồi rồi do đây là đang cài đặt là không cho xem kết quả thi đó thì nếu mà trong trường hợp mà cho phép mà xem kết quả thi thì quý thầy cô có thể chỉnh lại đây ạ mấy thầy cô có thể là chỉnh lại cái cấu hình này là cho phép ở đây ạ có cho phép hiển thị ha và mình sẽ vào cái vị trí này kiểm tra lại bài Rồi, ở đây là do cái thời gian nó chưa hết á thì tí nữa hết thời gian rồi thì hệ thống sẽ cho phép xem lại thì quý thầy cô có thấy á, là khi mà tham gia vòng thi nè thời gian chưa hết á thì học sinh vẫn có thể bấm vào cái chữ làm tiếp ạ à. tí nữa mà hết thời gian rồi hoặc là mình đã nộp đầy đủ tất cả các bài kiểm tra câu hỏi đây hả? Ờ, nếu trong trường hợp mình chưa làm câu nào thì cứ bấm di chuyển chuột đến cái vị trí mà cái ô trắng á là câu hỏi sẽ được kéo đến luôn Dạ, học sinh sẽ đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu VNEDU luôn ạ. À. Những cái học sinh mà hôm vừa rồi tuyển sinh đầu cấp á, thì học sinh sẽ sử dụng chính cái tài khoản đó Mỹ mà mình đăng nhập luôn ạ. À tí nữa em sẽ hướng dẫn cho các cô chủ nhiệm cung cấp cái tài khoản và mật khẩu cho học sinh luôn nhé rồi nộp bài thi Này, tí nữa khi mà hệ thống bung câu hỏi lên thì em sẽ cho quý thầy cô xem. Rồi, em à, sẽ up cái nội dung này.